trời nó hẳn nó dữ rồi có cái bàn nữa vậy mà nó đi rồi cũng lắm luôn rồi đó trời ơi ngán sâu kìa ô vậy là ô vậy là như nó có lủng cái miếng hổ luôn dưới rồi trời trời trời luôn trời nó hổng nó hổng luôn dưới luôn rồi